chiều sâu một cạnh là 24m và một cạnh là 29m. Đất của chúng ta là đất trồng cây và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 100 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Chủ bán hình thức pháp lý là công chứng vi bằng. Phía trước lô đất chúng ta là con sông cặp đường tết 25. Từ vị trí lô đất chúng ta về quỹ ban quận 12 khoảng 3 km